ga dạ. dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KGM33NBE và đây là nội thất của bếp này giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây bếp này được xuất xưởng vào tháng 5 năm 2015